cặp đất mà ăn, ông trọng sử đẹp dàn lãnh đạo Bình Dương, loài giật lửa. Cặp đất mà ăn là cụm từ mà người dân Việt Nam hay dùng để ám chỉ con người trong tình trạng không còn nguồn sống nào nữa. Tuy nhiên, với thời Cộng sản cai trị thì từ cặp đất mà ăn đã bị biến thể. Cặp đất thời Cộng sản chỉ dành cho quan chức cỡ bự với biệt phủ nguy Nga, còn cái du học trời Tây chứ không phải là thành phần không còn nguồn sống. Cặp đất nghĩa là tham nhũng đất đai, Vụ đại án Thủ Thiêm đã làm cho dàn quan chức giai đoạn từ năm 2006 đến 2016 trở nên giàu có bất thường, tất nhiên đi kèm với sự giàu có của quan chức lãnh đạo thành phố là nội oan của bà con Thủ Thiêm. Tất thành căn ký giao thầu gói đường nội bộ chỉ dài 12 km, nhưng giá trị lên đến 12.000 tỷ đồng. Đó chỉ mới là gói nhỏ trong đại dự án khu đô thị Thủ Thiêm. Ngày 16 tháng 6, Ủy ban kiểm tra đề nghị xem xét kỷ luật bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam. Nguyên nhân thì cũng liên quan đến vấn đề đất đai. Đã là đất vàng thì quan chức Cộng sản không bao giờ tha. Vẫn là cặp đất, nhưng ông Trần Văn Nam lại cặp đất vàng và tất nhiên, nếu cặp thành công thì kho tiền nhà ông sẽ đầy lên một lớp dày nữa. Cũng tương tự như mấy quan chức đã sổ khám tại thành phố Hồ Chí Minh như Nguyễn Hữu Tính,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 trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 đến 2020, chịu trách nhiệm trực tiếp khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký văn bản áp dụng giá đất tính thu tiền sử dụng đất, vi phạm quy định pháp luật về đất đai. Gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước, thực hiện trái chủ trương về phương án sử dụng 43 ha đất tại Tổng Công ty mùng 3 tháng 2, hợp thức việc chuyển nhượng trái phép dự án Tân Phú cho tư nhân để tổng công ty mùng 3 tháng 2 đưa 145 ha đất có vốn vào công ty Tân Thành trái pháp luật. Ngoài Trần Văn Nam còn bao nhiêu người ngã theo? Ngoài ông Trần Văn Nam là người chịu trách nhiệm cao nhất thì có những nhân vật sau, toàn là những nhân vật tay to mặt lớn tỉnh Bình Dương, ông Phạm Văn Cành, cựu phó bí thư thường trực tỉnh ủy, cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 đến 2020, chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc ký văn bản nhằm hợp thức việc chuyển nhượng trái phép dự án Tân Phú cho tư nhân và để xảy ra các vi phạm tại tổng công ty mùng 3 tháng 2. Ông Trần Thanh Liêm, cựu phó bí thư tỉnh ủy, nguyên bí thư ban cán sự đảng, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 đến 2020, chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm. Khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 đến 2021, chịu trách nhiệm trong việc bổ sung văn bản nhằm hợp thức việc chuyển nhượng trái phép dự án Tân Phú cho tư nhân. Các ông bà Nguyễn Thanh trúc tỉnh ủy viên, ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Xuân Lâm, tỉnh ủy viên, tránh thanh tra tỉnh, Võ Văn Lượng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc thẩm định, tham mưu, trình ký văn bản áp dụng giá đất tính thu tiền sử dụng đất, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước. Ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy thủ dầu 1, cựu tránh văn phòng tỉnh ủy, chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của văn phòng tỉnh ủy Bình Dương, ông Ngô Dũng Phương, đảng ủy viên, trưởng phòng tài chính đảng, văn phòng tỉnh ủy chịu trách nhiệm với những vi phạm tại tổng công ty mùng 3 tháng 2. Hai ông nêu trên cùng chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc bổ sung văn bản nhằm hợp thức việc chuyển nhượng trái phép dự án Tân Phú cho tư nhân. Để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm trên còn có trách nhiệm của một số cựu lãnh đạo Cục Thuế tỉnh và lãnh đạo Tổng Công ty mùng 3 tháng 2 trong việc đề xuất áp dụng giá đất để tính tiền sử dụng đất giao cho tổng công ty mùng 3 tháng 2 và việc chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tiền, tài sản của nhà nước. Như vậy là cùng ngã nhào với ông Trần Văn Nam thì còn có 7 tên tuổi cộm cán khác, đấy là chưa kể nhiều tên tuổi nữa đã từng làm trong ngành thuế tỉnh Bình Dương. Sẽ xử phạt thế nào? Trước mắt, Ông Nguyễn Phú Trọng cho ông Trần Cẩm Tú thông báo cho báo chí biết là sẽ thi hành kỷ luật Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015 đến 2020, Ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 đến 2021 và các ông bà Trần Văn Nam, Phạm Văn Cành, Trần Thanh Liêm, Nguyễn Thanh Trúc, Trần Xuân Lâm. Cụ thể là Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Văn Đông, cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với hai ông Võ Văn Lượng, Ngô Dũng Phương, khai trừ ra khỏi đảng các ông bà Lê Văn Trang, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên cục trưởng cục thuế tỉnh Bình Dương, Võ Thanh Bình, nguyên phó bí thư đảng ủy, nguyên phó cục trưởng cục thuế tỉnh và các nguyên lãnh đạo tổng công ty mùng 3 tháng 2. Gồm Nguyễn Văn Minh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, Trần Nguyên Vũ, nguyên tổng giám đốc, Huỳnh Công Phát, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên thành viên hội đồng thành viên, nguyên phó tổng giám đốc, Huỳnh Thanh Hải, nguyên ủy viên Ban chấp hành đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nguyên phó tổng giám đốc, Nguyễn Thế Sự, nguyên trưởng Ban kiểm soát tổng công ty. Nhân vật quan trọng nhất là Trần Văn Nam bí thư nhiệm kỳ 2015 đến 2020 và tiếp tục tái cử nhiệm nhiệm kỳ 2020 đến 2025 thì chỉ thấy Trung ương nói là kỷ luật nhưng vẫn chưa biết mức độ kỷ luật là như thế nào. Hiện nay số phận của ông đương kim bí thư tỉnh Bình Dương vẫn đang treo lơ lửng trên đầu ông Nam, trong khi đó hàng loạt thuộc hạ của ông Nam đều chịu hình thức kỷ luật nặng nề. Điều này cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đang gặp phải trở lực trong vấn đề triệt hạ Trần Văn Nam. Nguyễn Phú Trọng đã làm chủ Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và hiện nay ông Trọng muốn đưa người thuộc phe cánh của ông vào nắm Bình Dương. Đây là ý đồ rất rõ ràng, Tuy nhiên, ông Trọng có cho được Trần Văn Nam vào lò hay không thì hãy chờ xem diễn biến trong những ngày tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Cặp đất mà ăn, ông Trọng sự đẹp dần lãnh đạo Bình Dương là giật lửa trên kênh.